đã những ngày đầy năm, chúng con thành tâm sửa biển hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn tội chư vị, tôn thần kính cẩn tâu trình. Nhờ ơn thập phương chư Phật chư vị, thánh hiền chư vị tiên bà các đấng thần linh, thủ công địa mạch, thủ địa chính thần, tiên tổ nội ngoại cho con sinh ra cháu tên. Xin Ngài, được mẹ tròn con vuông. Cuối xin chư vị tiên bà chư vị tôn thần giáng lâm trước án chiến giám làm thành thượng hưởng lễ vật phù hộ độ trì phúc phê che chở cho cháu được ăn ngon ngủ yên ai ăn chống lớn vua bệnh vua tật vương vua hạng vua ách phù cho bé được tươi đẹp thông minh sáng láng thân mạnh bình yên ký kiết được hưởng vinh hoa phú quý gia đình con được phúc thọ an khang gia đình con được phúc thọ an khang nhưng ngày nảy nở gia đình con được phúc thọ an khang nhân lành nảy nở nghiệp giữa tiêu tan bốn mùa không hận ách nghĩ lo xin hành tâm định lễ cứu xin được kiến giám lòng thành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 Mẹ đã tìm hiểu, họ làm rất đầy đủ mà mẹ thấy chi phí phải trả cho họ không hơn mình tự chuẩn bị bao nhiêu. Mẹ sẽ gửi thông tin con xem để đặt dịch vụ cho đỡ vất vả nha. Dịch vụ cung cấp mâm cúng để tháng thôi thôi trọn gói, đồ cúng tâm linh. Chỉ cần gọi tổng đài 1900 636 815 để đặt hàng, đồ cúng tâm linh sẽ giúp bạn chu toàn lễ cúng cho con yêu trong vòng 2 tiếng. Dịch vụ đồ cúng trọn gói, đồ cúng tâm linh chuyên cung cấp mâm cúng đề tháng thô noi trọng gói và nhiều mâm cúng khác, cúng khai trương động thổ nhập trạch. Hãy để tâm linh lo cho thần linh